Cô chào các em Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt tuần 26 nhé Trước hết chúng ta đi tìm hiểu hoạt động 1 Vật dẫn nhiệt, vật cách nhiệt Cô và các em cùng thực hành thí nghiệm 1 Chúng ta chuẩn bị một ly nước nóng, một thìa kim loại và một thìa nhựa Cách tiến hành như sau Bước 1 rót nước nóng vào ly. Bước 2, bỏ một thìa bằng nhôm và một thìa bằng nhựa vào ly. Các em hãy dự đoán sau 2 phút cán thìa nào nóng hơn. Điều này cho thấy vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn. Các em hãy so sánh dự đoán của mình với kết quả. Thìa kim loại nóng hơn thìa nhựa các em nhé. Các em hãy giải thích tại sao thì kim loại lại nóng hơn thì nhựa? Thì kim loại nóng hơn thì nhựa do nhiệt độ từ nước nóng đã truyền sang thìa các em nhé. Từ đó chúng ta rút ra được kết luận các kim loại như đồng, nhôm, sắt dẫn nhiệt tốt còn gọi là vật dẫn nhiệt gỗ, nhựa, len, bông dẫn nhiệt kém còn gọi là vật cách nhiệt các em nhé. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết son và quai son được làm bằng chất liệu gì, vì sao? Son được làm bằng nhôm, gan, inox. Đây là những chất dẫn nhiệt tốt để nấu nhanh nha các em. Còn quai son được làm bằng nhựa. Đây là chất dẫn nhiệt kém để khi ta cầm không bị nóng. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2 tìm hiểu tính cách nhiệt của không khí. Các em hãy quan sát, tranh và cho cô biết bên trong những giỏ đựng ấm thường được làm bằng chất liệu gì, sử dụng chất liệu đó có lợi ích như thế nào. Bên trong giỏ ấm thường được làm bằng xốp, bông, len, dạ là những chất dẫn nhiệt kém để giữ nước trong ấm nóng lâu hơn các em nhé. Chúng ta cùng nhau thực hiện thí nghiệm 2 Chúng ta chuẩn bị hai chiếc cốc như nhau hai tờ báo, nước nóng và nhiệt kế Cách tiến hành Bước 1 Chúng ta lấy một tờ giấy báo quấn thật chặt vào cốc nước thứ nhất Lấy tờ báo còn lại làm nhăn và quấn lỏng vào cốc thứ hai Để có nhiều chỗ chứa không khí giữa các lớp giấy Bước 2 đổ vào hai cốc một lượng nước nóng như nhau. Bước 3. Dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ của hai cốc nước khi đổ nước nóng vào sau 3 phút. Các em hãy dự đoán nước trong cốc nào còn nóng hơn. Nước trong cốc có quấn giấy báo nhăn và lỏng nóng hơn các em nhé. Vì giữa các lớp báo quấn lỏng có chứa rất nhiều không khí nên nhiệt độ của nước truyền qua cốc, lớp giấy báo và truyền qua ngoài môi trường ít hơn, chậm hơn nên nó còn nóng lâu hơn các em nhé. Từ các thí nghiệm trên chúng ta rút ra được kết luận không khí là vật cách nhiện. Các bạn hãy đọc lại kết luận này nhé chúng ta chuyển sang hoạt động 3, kể tên và công dụng của vật cách nhiệt. Cô giới thiệu với các bạn một số vật cách nhiệt nhé. Đây là cái lót tay giúp mọi người không bị bỏng khi bê son từ bếp xuống. Đây là cái chăn thường được làm bằng bông len giúp mọi người được ấm trong khi ngủ. Đây là cái giỏ ấm giúp nước trong bình trà nóng lâu hơn. Đây là cái nón giúp mọi người tránh nắng mưa các em nhé. Còn đây là đôi dép giúp mọi người bảo vệ đôi chân tránh nóng lạnh. Các em hãy về nhà sưu tầm các vật cách nhiệt để tiếp sau giới thiệu cùng các bạn mình nhé. Các bạn hãy thực hiện các bài tập sau khoanh vào chữ A, B, C, D trước câu trả lời đúng. một Trong các vật sau, vật nào là vật dẫn nhiệt kém? A. Thì inox B. Chảo đồng C. Cái chén nhựa D. Thì nhôm Bài 2 Trong các vật sau, vật nào dẫn nhiệt tốt? A. Miếng xốp B. Cái thao nhôm C. Đoạn dây nhựa D. Cái thước gỗ 3. Vật giữ cho nước trong bình trà nóng lâu hơn là A. Giỏ đựng bề, bình B. Nắp đậy bình C. Cái giỏ sách D. Cái tủ lạnh Các em hãy thực hiện 3 bài tập này vào vở nhé Chúc các em chăm ngoan học giỏi Tạm biệt các em